Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lễ xuất khẩu ô tô điện VinFast hoành tráng và nguy cơ Vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, VinFast đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng để xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 đầu tiên sang Mỹ Buổi lễ được tổ chức ngay ở cầu Cảng ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng rất đông quan chức chính phủ đã tham dự bao gồm có Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính và nhiều bộ trưởng, lãnh đạo các ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam có mặt trong buổi lễ cũng đã đưa ra ý kiến của mình. Đây là hình ảnh quang cảnh buổi lễ xuất khẩu xe VinFast. Tại buổi lễ này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup cũng lần đầu tiên xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng, dẫn đến rất nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Sự xuất hiện của ông Vượng bên cạnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bác bỏ mọi tin đồn. Hai ông ngồi gần nhau và đi cùng nhau, chuyện trò khá thân mật trong buổi lễ. Có lẽ ông Vượng không bỏ trốn, không bị truy nã và không bị cấm xuất cảnh như nhiều người đồn đoán như vậy. Hoặc có thể giữa Vin và chính phủ đã đạt được một thỏa thuận nào đó nên ông Vượng lại có thể xuất hiện công khai. Và buổi lễ này là cách mà Vin tạo ra để ông Vượng xuất hiện một cách có ý nghĩa. Chỉ có người ở trong cuộc thì mới biết rõ được nội tình còn cư dân mạng cứ thấy lạ thì đặt giả thiết như vậy. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng bên cạnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và các bộ trưởng tham dự buổi lễ. Nhìn vào dàn khách mời thì có thể hình dung vị thế của Vin khi mà ngoài Thủ tướng còn có rất nhiều bộ trưởng cùng tham dự. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu những lời có cánh ca ngợi sự thành công của VinFast như một công nghệ mới nhất, tự động hóa cao nhất, thông minh nhất, cách tiếp cận khách hàng khác biệt nhất, vân vân. Cho dù sự thành công này còn cần phải chờ thời gian để kiểm chứng và các quan chức trong chính phủ cũng như xe của chính phủ chẳng ai dùng xe VinFast cả. Ông Phạm Minh Chính đã đánh giá VinFast có quá nhiều cái nhất, quá tuyệt vời vân vân. Có lẽ nên chăng cần đề nghị ông Phạm Nhật Vượng tặng cho ông Chính một chiếc VinFast 8 thay vì cứ để ông Chính dùng xe xăng của cao cấp của tư bản. Ông đại sứ Mỹ thì cảm ơn VinFast đã xây dựng nhà máy ở Mỹ tạo công việc làm cho hàng nghìn lao động ở Mỹ và hy vọng rằng VinFast sẽ làm hài lòng người tiêu dùng Mỹ và có các chương trình chăm sóc khách hàng Mỹ tốt hơn khách hàng của Việt Nam. Nếu không, sau này ông đại sứ sẽ lại rất ngại, mà đất Mỹ cũng không giống đất Việt Nam. Đến lúc đó không biết ông Vượng có thuê được đội ngũ mặc đồ rằn di để canh cửa, đánh khách hàng hay không. Đến lúc vậy, không biết làm sao có thể tung hô rằng tự hào lắm Việt Nam ơi. Lo lắm thay. Đây là hình ảnh dàn xe VF8 rất mượt mà xếp hàng trên cầu cảng chờ lên tàu. Buổi lễ xuất khẩu dàn xe VF8 đã sang mượt lộng lẫy lần lượt lên tàu. Dự kiến thời gian vận chuyển là khoảng 20 ngày vào cuối tháng 12 sẽ đến Mỹ, điểm đến là cảng California. Ô tô VinFast được vận chuyển bằng con tàu treo cờ Panama trên thân mang dòng logo và dòng chữ VinFast Đến giờ thì ai cũng hiểu dòng chữ VinFast này chỉ là chữ quảng cáo cho món hàng mà con tàu này vận chuyển, không phải là tên chủ sở hữu của con tàu. Được biết, sức chứa của con tàu này là 4.500 chiếc xe ô tô, nhưng VinFast chỉ chở có 999 chiếc trong chuyến đầu tiên. Trong khi tiền vận chuyển lên đến 10 triệu USD cho một chuyến và tiền thuê tàu, sơn tàu sửa lên tới 30 triệu USD. Đúng là một bài toán lỗ vốn nhưng Vin vẫn làm và vì sao lại như vậy? vì cần đánh bóng tên tuổi vào thời điểm ngặt nghèo này hay sao? Hay vì cần phô trương trông chủ trở lại sản diễn sau rất nhiều tai tiếng vừa qua? Và vì sao lại chọn con số 999? Vì nó đẹp, nó mang lại vận may giúp ông chủ xả xui hay không? Đây là câu hỏi cũng đặt ra. Sau Mỹ, VinFast sẽ tiếp tục xuất khẩu VinFast 8 sang Canada và châu Âu Hãng này công bố đơn hàng tại Mỹ là 25.000 chiếc và có đến 65.000 đơn hàng khắp nơi cho dòng xe VF8 và VinFast 9. Những con số rất khủng này lại một buổi lễ hoành tráng. Phải chăng là nhằm giúp mục đích Vin lấy lại hình ảnh để khoe mẽ và tiếp tục lùa gà tại Việt Nam? Đây là hình ảnh những chiếc xe VinFast 8 lần lượt lên tàu. Tại Việt Nam, xe VinFast 8 đã được giao cho khách hàng từ tháng 9 nhưng hãng không công bố số lượng đã giao trong cúp xe điện VinFast, hội những người đi ô tô điện VinFast thì Nick Phan Xuân Thắng phản ánh rằng Tôi đã cọc mua xe VinFast E35 từ tháng 7 năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được xe. Có ai biết thông tin gì thì cho biết nhé vì cũng muốn có xe trước Tết Quý Mão 2023 để đi. Không thấy ai trả lời ông Thắng cả, không ai comment vào mà chỉ có một link status cho ông. Dù ai cũng biết admin của cúp này là nhân viên của VinFast. Điều kỳ lạ là đáng lẽ ông Thắng mua xe thì phải liên hệ với đại lý bán xe, nhân viên bán xe, nhân viên chăm sóc khách hàng, chứ sao lại lên mạng xã hội để hỏi. VinFast được thành lập vào năm 2017 và từ đó đến nay vẫn luôn gây ra những tranh cãi trái chiều. Những người mua xe của VinFast hoặc là nhân viên của Vin hoặc là người yêu VinFast nhưng những phản hồi sau khi mua xe khá tiêu cực cả về chất lượng xe và về cách mà VinFast đối xử với khách hàng.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 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành âm thầm đi nước ngoài, dỗ tin đồn bị nhiễm virus lạ. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền bản quyết định số 1448 do ông Phạm Minh Chính ký vào ngày 21 tháng 11 năm 2022 về việc phân công chỉ đạo giải quyết công việc trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi nước ngoài. Đây là quyết định được ban hành nội bộ nhưng không hiểu vì sao nó được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Về trường hợp ông Lê Văn Thành nếu đi nước ngoài vì công vụ thì chắc chắn báo chí đã đưa tin rầm rộ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, không có một tin tức nào về việc ông Thành đi công tác ở nước ngoài được công bố. Không biết ông Lê Văn Thành đi nước ngoài vì lý do gì? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Trong bộ máy của chính quyền Việt Nam cũng có rất nhiều quan chức cấp cao âm thầm đi nước ngoài, không kèn, không chống. Những người đã đi như thế có thể kể ra như ông Trần Đại Quang, ông Phùng Quang Thanh, ông Nguyễn Bá Thành, vân vân. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành. Ông Phùng Quang Thanh có thời gian trước đại hội 12 vắng mặt khá lâu và sau đó ông lại xuất hiện trở lại với dáng vẻ khá yếu ớt. Sau đó, phía chính quyền cũng xác nhận rằng ông đã đi Pháp chữa trị. Lúc đó, mạng xã hội đã bùng lên nhiều tin đồn và thuyết âm mưu ly kỳ. Tuy nhiên, những điều ấy đã không được kiểm chứng chỉ biết rằng ông Thành có âm thầm đi Pháp chữa bệnh ung thư là có thật. Trường hợp ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh cũng tương tự như vậy, cũng vắng mặt trên báo chí một thời gian và sau đó được xác định là đi chữa bệnh ở nước ngoài. Cả ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh đều không qua khỏi cành bệnh hiểm nghèo bí ẩn. Được biết, hầu hết những quan chức đột ngột đi nước ngoài chữa bệnh đều là đang rất khỏe mạnh Điều này đã dấy lên tin đồn về những trận đấu đá trí tử trong chốn cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ông như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang hay Nguyễn Bá Thành đều là những quan chức vắng mặt trong nước trong thời gian rất lâu mới bị phát hiện. Còn ông Lê Văn Thành thì chỉ mới vắng mặt có 3 ngày đã bị phát hiện đi nước ngoài không kèn, không trống. Đây là hình ảnh theo quyết định số 1448 ở Việt Nam, cứ hễ quan chức đi nước ngoài không kèn không trống là bị nghi ngờ đi chữa bệnh, bởi đã có quá nhiều trường hợp giống như vậy và chính trường hợp Việt Nam cũng đang diễn ra những trò đấu đá trong bóng tối từ nhiều năm qua. Tranh giành quyền lực từ cấp trung ương rất khốc liệt, nhưng không phải bao giờ cũng dùng điều lệ của Đảng và luật pháp để loại trừ địch thủ. Một người nắm vai trò lớn trong chính phủ, công việc thì ngập đầu, không thể nào bỏ bê mà đi nước ngoài cho được. Vì vậy, người dân không thể đặt câu hỏi rằng liệu có phải trường hợp ông Lê Văn Thành lại là một Trần Đại Quang thứ hai hay không? Bởi trong cộng đồng mạng cũng đã có tin đồn rằng ông Lê Văn Thành đi Nhật Bản. Cho đến nay, những nước mà các quan chức rất chuộng đi chữa bệnh đó là Singapore, Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Đi Singapore thì cự ly gần, đi Mỹ thì tốt nhất vì nước Mỹ có nền y học tiến bộ bậc nhất trên thế giới, còn đi Nhật và Pháp cũng xa ông Nguyễn Bá Thành đã chọn nhập viện ở một viện John Hopkins ở Mỹ, một bệnh viện nổi danh hàng đầu của thế giới nhưng vẫn không thể cứu được mạng cho ông. Quyết định bị lộ ra chưa được bao lâu thì cũng đã có tin đồn rằng ông Lê Văn Thành nhiễm virus lạ và có tin ông bị bệnh ung thư tủy cấp, căn bệnh mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng mắc phải trước kia. Đây vẫn là một tin đồn, muốn xác định chính xác thì cần phải có thêm thời gian đến hình ảnh ông Lê Văn Thành khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong chính phủ, ông Lê Văn Thành đảm nhiệm quản lý mảng xây dựng cơ bản như ông Trịnh Đình Dũng trước đây. Ông Thành quản lý các bộ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Thành trưởng thành từ khối kinh tế năm 2010, khi đó ông là giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng